cười ơi gia đình kia kìa họ đã với vẻ và hạnh phúc chắc họ cũng đợi chúng ta xuống trần gian chơi cùng đấy tí thôi Wow, giả đi này trang bị mâm cỏ đẹp quá Nhìn con xem hơn mâm cỏ ngã ngoái Đúng vậy, nào cùng thử các món ăn trên bàn nhé Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bước bàn măng cỏ Hôm nay chúng tôi sẽ cho bạn xem trong măng cỏ có những gì Bánh trung thu Ngon Nhằm bánh trung thu là vị trà sữa Chị chưa bao giờ thấy đi là trên phương trong Chị cho bánh trung thu này tăng giảm trà này vị thanh ít ngọt hơn sữa tươi trân châu đường đen Buổi cho 6 điểm thôi long London là tươi đẹp nhưng họ có học trang hết hàng trộn 5 điểm Ê, là trời, cái gì đây ta? Cả hai thật sự không biết nó là gì ư? Không biết Không biết ngờ, không biết ngờ Đây là chiếc đèn lồng trên trendy nhất hiện nay của chị em đó Đèn lồng OG, rước đèn kéo quân, vui bừng bị bắn Wow, cho chị Oda với cái bánh Oshime trước cái lon đèn này bởi Buồn quá, sao bây giờ cậu mới biết có một cái lon đèn xinh xỏ đến thế Wow Khi mở hộp ra, bên trong sẽ có hai Oshi Akiko dầu vitamin và canxi một gói kẹo trái cây thập cẩm thơm ngon, một bánh kẹo Nhật Okome giòn tan. Wow, ngon! Oishi! Sau đó, chúng ta có thể tách những hình thỏ ngọc và âm sao trên bao bì. Ta da! Đèn lồng Oshi đây rồi, xịn sò hết nước chấm luôn. Các bạn đã vừa luận về Oshi chưa? Hãy vừa luận về Oshi để ước đèn cường chị hàng trước cuối. Chúng tôi này nhé!